bên mình đây hộp camera thì nắp nào cũng thấy nha anh em thấy trong cái độ trong xe không đây nè anh em thấy dòm không đây anh em thấy trong xe chưa đây mình bỏ qua cái chén này cái chén này cái chén ngọc nó nó nó nó, nó cho anh em thấy nó rõ hơn nha bỏ qua cái này cho anh em thấy này anh em thấy không đó anh em thấy là siêu nét chưa nè bỏ lên gọi là siêu nét anh em thấy là ba con không cái này cái này số 9 này hai ba bốn nè nó phải nét như vậy mới được đó anh em thấy để gần cho anh em thấy này nó nét nó trong camera thì làm vậy mới làm chứ còn làm camera mà làm như mấy ông kia thì thôi tôi không làm làm mà phải thấy ba con cái camera mà làm thấy có một con này làm làm gì đó camera thì nó phải như vậy camera thì thấy phải thấy ba con nó phải nét nét căng để cho anh em chơi đó anh em thấy chưa này hai con nhất một con uh, con lục nó phải rõ ràng như vậy khi anh em chơi đấu trường mới được nè anh thấy tứ là phải thấy tứ nhất là phải thấy nhất 11 điểm đó anh em thấy không camera năm 2021 này ai làm trong hơn bên lò tôi tặng không bán dám nói với anh em một câu nữa thì bên mình á khi mà anh em mua cái bộ bắt từ xa này à, thì bắt thoải mái cà mau bên mỹ bên pháp gì bắt cũng được hết thì mình sẽ tặng cho anh em tai nghe này tai nghe này là tai nghe hàng độc quyền ở bên mình tai nghe này tại vì sao gọi là độc quyền tai nghe này anh em có thể bỏ vô cái lỗ tai của anh em siêu nhỏ ha bỏ vô lỗ tai anh em rồi từ xa đọc là tài hay xỉu nhưng được có cái điểm hay là cái tai nghe của mình đó, nó không phải giống như người ta ngày xưa anh ta bán cho anh em cái điện thoại cùi bắp anh em phải để gần túi áo nè hoặc là anh em để gần gần gần mới nghe còn này kết nối với chính cái điện thoại của anh em luôn cái điện thoại anh em đang xài kết nối vô cái điện thoại của anh em đứng xa 5 m 7 m vẫn nghe rõ giống như tôi đang nói chuyện với anh em đây ok chưa đó và thứ hai nữa thì xài pin đó là mình sẽ cung cấp pin cho anh em luôn cái pin này với tai nghe này cung cấp cho anh em luôn rồi anh em không cần phải mua pin đâu cả anh em xài hết pin anh em sạc cho luôn có pin dự phòng cho anh em luôn cái này pin dự phòng anh em đang chơi lỡ đang chơi hết pin làm sao pin đâu ra nhưng cái này anh em chơi xong anh em bỏ một túi anh em sạc luôn ha có pin dự phòng cho anh em luôn hàng nó phải gọi là đẳng cấp gọi là vip chứ còn hàng mà bây giờ mà trục chặt trục chặt mà đi vô sòng chơi anh em biết bây giờ thời buổi khó khăn rồi bây giờ đâu phải vô sòng chơi công chuyện dễ đâu ha chơi công chuyện giờ nó khó lắm chứ không phải dễ như ngày xưa đâu đó, khó ăn người ta lắm chứ không phải giỡn đâu nhưng khi mình vô chơi á thì uh, cái đồ nó phải ngon lành cành đào chứ còn cái đồ ba cái đồ mà mà nó không đúng đồ rồi á thì chơi con là là, là thôi xỉu luôn nó phải đúng đồ đó nắp nó gõ thấy thấy gõ không thấy con vậy đâu, một năm năm một nè đó thấy nó gõ ba con như vậy chứ còn làm bây giờ mà nói chung là nắp tôi bây giờ làm mà là phải thấy bỏ anh em là mua anh em phải bỏ sợi tóc cho anh em phải thấy bỏ cái sợi tóc vô trong nó phải thấy ha chứ còn mà mà mà mà mà, mà nó mờ mờ thấy một con á thì không bán hàng bảo đảm với anh em bảo hành cho anh em thấy ba con thấy hai con cho anh em đổi lại ok chưa ok đó thấy ba con còn thấy hai con cho anh em đổi lại hàng nó phải vậy mà trong xe chứ còn hàng mà camera nói chung là camera bên đây làm hàng bên tôi hàng độc quyền thấy hai con cho anh em đổi lại phải thấy ba con ok chưa đó như vậy đó chứ còn thấy mà mà dụng một hai con là à tôi không làm còn làm camera mà nó mờ mờ mờ mờ mờ ảo ảo đó thì thì, làm cái gì camera là làm nó phải nét nét ba con còn làm mờ mờ ảo ảo thôi không làm đó khi anh em chơi thì cái cái điện thoại này đó, là nó không nóng ha điện thoại là điện thoại xịn sò nè anh em thấy không anh em sờ là sớm giờ là không có một miếng gì gọi là nóng cho anh em để vô mặt luôn không có nóng ha điện thoại này là uh, chơi facebook gì tất cả các kiểu ha điện thoại này là ok luôn gam 6 g ha đó gam 6 nha đó gam 6 để coi mình coi mấy uhm. này nó chạy gam 6 à 64 ghi nè đó anh muốn anh em muốn nó mạnh thì tôi cho anh em trăm hai mấy luôn cái này đơn giản lắm rồi anh em nào cần thì anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình ha khi mua thì đầy đủ phụ kiện hết anh em được quyền test hàng ha được quyền test hàng trước khi khi khi uh, khi mua ha